Vâng, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều cảm xúc thiêng liêng tự hào đã được ghi lại trong đoàn người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và cũng là 53 năm người về cõi vĩnh hằng. Hôm nay mới đến lần đầu tiên thì mình cũng thấy thế thì cũng thấy cảm động quá bây giờ muốn rơi cả nước mắt. Hôm nay kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trên khắp cả nước để chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Việt Nam đất nước của những người anh hùng, kể cả trong thời chiến hay trong thời bình, chiến công của họ để chúng ta được sống trong hòa bình và làm dạng danh non sông đất nước. quý vị, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cách đây 77 năm, vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là văn bản pháp lý khẳng định với toàn thế giới về quyền độc lập tự do, quyền dân tộc tự quyết của Việt Nam, thể hiện cho khát vọng cháy bỏng không có gì quý hơn độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Lời thề thiêng liêng trong ngày lễ độc lập, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và cuộc cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy đã trở thành sức mạnh to lớn để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng các kẻ thù xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thành công công cuộc đổi mới và nay đang bước vào giai đoạn mới với khát vọng về phát triển Việt Nam hùng cường, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Kỷ niệm 77 năm Quốc Khánh từ sáng sớm nay đông đảo, đồng bào cả nước đã về quảng trường Ba Đình, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến chiều nay đã có gần 40.000 người từ khắp mọi vùng miền của Tổ quốc đã về đây để bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu nặng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam vào đúng ngày Quốc Khánh và cũng là 53 năm người về cõi vĩnh hằng. Một tiếng trước khi lễ chào cờ bắt đầu, những dòng người đã có mặt đợi tham dự khoảnh khắc thiêng liêng vào sáng mùng 2 tháng 9. Gần 6 giờ sáng, lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình tắc mở cửa để đón người dân vào viếng lăng, sớm hơn mọi ngày 30 phút. Gần 60 đồng bào dân tộc Cao Lan từ tỉnh Tuyên Quang, cai nôi của cách mạng, đã đi từ 12 giờ đêm qua để kịp về đây viếng bác. Thì hôm nay mới đến lần đầu tiên thì mình cũng thấy thế thì cũng thấy cảm động quá, bây giờ còn muốn rơi cả nước mắt. đấy. <laughs> Xúc động quá, <laughs> không biết nói. Bác Hồ ơi, bác Hồ ơi, cháu ở xa xôi, Cháu luôn nhớ bác, mời bác về chơi. Vì nhớ bác, có bác thì mới có hôm nay. Từ mọi miền Tổ quốc, mọi lứa tuổi, nhiều người mặc những bộ trang phục đẹp nhất vào thăm bác. Ông Uyên 77 tuổi, năm nào cũng cùng vợ từ Nghệ An ra Hà Nội để vào lăng viếng bác đúng ngày lễ trọng đại của dân tộc. Chiều nay con chạy về thăm bác, ướt lành vườn rau những gốc dừa. À, trời thầy tuôn nước mưa, đời tuôn mắt con cháu là về từ Bắc Chí Nam thì, thì tất cả nước trong nước ngoài như là tập trung vào. là Bà Phương, một nữ giao liên miền Nam những năm kháng chiến chống Mỹ, thế hệ thanh niên như bà ngày ấy, nghe theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, sẵn sàng lên đường, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Bao năm qua, vẫn vẹn nguyên lời dạy của bác. Ngày hôm nay, bà cùng con trai ra Hà Nội, báo với bác, các con cháu bà đều đang nỗ lực cùng bao người đóng góp xây dựng đất nước hứa các cháu các con vùng lên vươn lên phấn đấu giữ quê hương mình của à, dành hết nước Việt Nam mình thanh bình tới đời con được cháu gần 12 giờ trưa dòng người hơn một cây số vẫn kiên nhẫn đứng chờ trên đường Ngọc Hà lăng Bác đã mở cửa đến gần 2 giờ chiều để bà con vào thăm bác tri ân người đã đem lại độc lập tự do cho non sông gấm vóc Việt Nam Nguyên sẽ tiếp tục sống, học tập, lao động, cống hiến theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 77 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền và sáng nay thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc lễ hội Tết độc lập tại khu vực bến Bạch Đằng quận Nhất và khu vực hai bên bờ sông Sài Gòn thuộc thành phố Thủ Đức. Sự kiện đã tạo sự phấn khởi cho người dân thành phố mang tên Bác trong ngày Tết độc lập năm nay. Hàng chục quả khinh khí cầu được thả bay lên tại bờ sông Sài Gòn. Hai quả khinh khí cầu lớn, cao từ 25 đến 30 mét, nâng lá cờ cực đại 1.800 mét vuông. Năm nào cũng vậy, hãy đến Quốc Khánh thì coi như là chân của thành phố Hồ Chí Minh rất là nao nức à, đón chào cái ngày à, kỷ niệm độc lập của đất nước. Khi mà thành phố à, tổ chức được những cái buổi lễ như thế này thì các uh, dân chúng rất là phấn khởi. Đây là lần đầu tiên mà được thấy khinh khí cầu bên quận 2 và đặc biệt là cái nơi khu công viên của bến Bạch Đằng nhìn qua mình thấy thấy được khinh khí cầu rất là rõ và hơn nữa là có việc mà cái quốc kỳ mình cảm thấy mình rất là hãnh diện khi là người dân Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên khu vực sông Sài Gòn tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp vào sáng ngày Quốc Khánh. Sau một năm chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19, dịp lễ Quốc Khánh năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên ý nghĩa hơn. Trên cái cầu à, bay lên bầu trời rất chỉ là lung linh, rất chỉ là đẹp. Thì à, mong thành phố à, Hồ Chí Minh cũng được phát triển và bay cao như kinh khí cầu của thành vừa tổ chức lễ quốc khánh năm nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước của chúng ta là thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển là đi lên xứng tầm với lại tất cả các thành phố lớn của châu lục là trên thế giới. Theo ban tổ chức, ngoài hoạt động thả kinh khí cầu kéo đại kỳ, chuỗi hoạt động chào mừng Tết độc lập còn trình diễn 6 dù lượn và nhiều hoạt động thể thao dưới nước tại sông Sài Gòn. Cũng trong tối nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ à, sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật Tết độc lập bừng sáng khát vọng dân tộc để chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lễ hội khinh khí cầu chào mừng ngày Quốc khánh được tổ chức vào sáng nay tại huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang. Đông đảo người dân và du khách gần xa đã đổ về tham dự sự kiện. Hơn 600 cán bộ công nhân viên và lực lượng vũ trang cùng với các tầng lớp nhân dân đã xếp thành hình bản đồ Việt Nam để thực hiện lễ chào cờ. Đây được xem là nghi thức chào cờ Tổ quốc quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Lá cờ đỏ thắm với kích thước 200 m vuông đã được đưa lên độ cao 50m trên bầu trời Chi Tôn, tạo nên quang cảnh hoành tráng dưới chân Phụng Hoàng Sơn. Sự kiện này diễn ra đúng vào dịp lễ Sendonta của đồng bào Khmer. Cũng trong sáng ngày hôm nay thì lễ hội à, đua thuyền truyền thống mừng Tết độc lập đã được tổ chức trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình. Tham dự lễ hội có 24 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ, có tổng cộng hơn 1.000 vận động viên đã tham gia sự kiện. Đây là hoạt động văn hóa thể thao nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần thượng võ với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2019. Tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, đồng bào các dân tộc cũng tương bừng tổ chức các hoạt động lễ hội vui chơi chào mừng ngày Quốc khánh. Tại Tuyên Quang thì rất nhiều du khách đã tới dân hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh để tưởng nhớ Bác Hồ. Cùng với đó thì khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào cũng là điểm du lịch về nguồn của hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế. Còn tại Lai Châu, đồng bào dân tộc Mông tại huyện Than Uyên tổ chức một chuỗi các hoạt động mừng Tết độc lập. Các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi các mặt hàng truyền thống sẽ diễn ra đến hết ngày 3 tháng 9. Trên khắp các làng quê của tỉnh Phú Thọ thì người dân chỉnh trang đường làng ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc, các lễ hội truyền thống được tổ chức tạo không khí nô nức phấn khởi. Các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao là dịp để người dân giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm và cùng nhau chung sức xây dựng quê hương đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện thư chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào thong Thongloun Sisulit Thủ tướng Phan Kham Vị Pha Văn và Chủ tịch Quốc hội Sai Sổm Phong Phong Vi Hẳn gửi điện mừng tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xây dựng thành công nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Trong điện mừng nhân dịp Quốc Khánh, Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư khẳng định mong muốn cùng với Việt Nam không ngừng củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường kết nối chiến lược, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Sechum và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Somrin khẳng định quyết tâm tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, hiện thực hóa tầm nhìn chung về một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hài hòa và thịnh vượng. Trong điện mừng gửi tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lanzo Hernández bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ đoàn kết lịch sử, mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước gửi điện mừng tới lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Quốc hội Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định sẵn sàng phối hợp với Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Trương Ưn đã gửi điện mừng tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Kim Tắc Hun đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai đảng, hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Cũng nhân dịp này thì lãnh đạo các nước Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore cũng đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời cách đây tròn 77 năm, việc xây dựng một chính quyền liêm chính vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Vâng, những quan điểm của người về xây dựng chính quyền liêm chính đã được Đảng ta coi là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo tiền đề hiện thực hóa các mục tiêu mà Đảng đã đề ra vào hai dấu mốc đó là 100 năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Các thế lực nước ngoài chưa từ bỏ ý định xâm lược nước ta giặc đói, giặc rốt và một ngân khố chống không. Trong tình cảnh ngặt nghèo ấy, chính quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận động nhân dân tham gia tuần lễ vàng và xây dựng quỹ độc lập. Chỉ trong một tuần, 20 triệu tiền đồng và 370 kg vàng huy động được đã cho thấy niềm tin đối với một chính quyền cách mạng dấu còn non trẻ. Đấy là một cái số rất lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đều ra cái gì lợi cho dân phải hết sức làm, cái gì hại cho dân hết sức tránh. Vâng. nhưng vấn đề quan trọng là người ta nhìn vào cái hoạt động cụ thể của cái chính quyền này đấy xem có đúng là thực hiện được đúng như cái mục tiêu đó hay không thôi vâng. nếu như mà có một cái vấn đề gì đó người ta lâm tăn ấy, thì có thể nói là sẽ không huy động được cái sức mạnh của toàn dân nữa đâu giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền càng khó hơn với tầm nhìn về xây dựng một chính quyền liêm chính bác luôn nhắc nhở các cán bộ đảng viên nếu không cần kiệm liêm chính thì rất dễ bị suy thoái tha hóa quyền lực chính quyền sẽ không còn được dân tin yêu và khi ấy cách mạng sẽ khó có thể thành công. Năm 46 khi mà Quốc hội giao cho bác thành lập cái chính phủ mới đó thì bác có một nói một cái ý rất hay là chính phủ này là một chính phủ liêm khiết nghĩa là chính phủ phải tất cả hoạt động phải đặt cái lợi ích của nhân dân lên trên hết trước hết nó thể hiện được cả lý luận và thực tiễn trong hoạt động của bác đó là gì khi mà chúng ta có một cái chính quyền liêm chính sẽ ừ, củng cố giữ vững được cái niềm tin của nhân dân với một chính quyền liêm chính vì dân Đảng, Bác Hồ đã tập hợp được sức mạnh to lớn để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, cùng với yêu cầu về tu dưỡng, rèn luyện đối với cán bộ đảng viên, đẩy mạnh việc ngăn chặn xử lý suy thoái, tham nhũng, Đảng ta cũng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ, kế thừa tư tưởng của người về xây dựng chính quyền liêm chính. Quốc pháp có nghiêm không? Có đủ sức kiểm soát không? Thứ hai, đảng cương có hoàn thiện không? Thứ ba, sự tín nhiệm của nhân dân. Thì bộ a như thế hợp thành cơ chế để chúng ta kiểm soát công chức, kiểm soát cán bộ và kỳ vọng là sự liêm chính được tôn vinh, được giữ gìn. Một chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân sẽ phải là một chính quyền liêm chính, tận tâm phục vụ nhân dân. Khi được dân tin, dân theo, chính quyền ấy sẽ quy tụ được sức mạnh vô địch. Kỷ niệm Quốc khánh năm nay cũng là kỷ niệm tròn 35 năm Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ra nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Sự kiện quan trọng này khẳng định những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đất nước, dân tộc cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập dân ta được hoàn toàn tự do. Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là khát vọng, khát vọng đến cháy bỏng suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước và dân tộc Việt Nam. Nhưng không chỉ có vậy, tư tưởng giải phóng con người thoát khỏi áp bức, bóc lột và nghèo nàn lạc hậu của người còn vượt qua biên giới của nước mình để trở thành những giá trị của thời đại. Nghị quyết của Đại hội đồng UNESCO năm 1987 đã nêu bật những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. UNESCO đánh giá rất là cao, tôn vinh rất là lớn đối với cả Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi lẽ đây là tiếng nói chính thống của một tổ chức chính thống đại diện cho tiếng nói của ờ, nhân dân thế giới. Và vì vậy, cái tính đại diện của nó thì nó rất là lớn và nó hoàn toàn là là hết sức là khách quan ngày càng người ta càng nhận thấy cái ý nghĩa của việc tôn vinh danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh từ năm 1987 bởi vì lịch sử càng lùi xa thì càng thế giới càng nhìn thấy những cái điều mà người bày tỏ sự khát vọng cho cả dân tộc ngày càng trở thành hiện thực và ngày càng được thế giới tôn trọng và lưu ý. 35 năm qua, sự vinh danh của UNESCO với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn khẳng định tính chính nghĩa, sự đúng đắn trường tồn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tôi cũng ờ, gặp rất nhiều bạn bè ở các nước Mỹ Latin, châu Phi thì có thể nói họ vẫn giữ nguyên những cái cảm xúc ờ, đối với ờ, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh hy sinh vì độc lập tự do của đất nước và những cái giá trị À, đấu tranh giải phóng dân tộc thì có thể nói là à, cái nghị quyết này của UNESCO nó giống như là một cái tiếng chuông ấy cho nhân dân trên thế giới một lần nữa thức tỉnh và thấy được những cái giá trị à, rất là trường tồn vĩnh cửu của Bác Hồ. Dành cả đời mình phấn đấu cho mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng loài người khỏi áp bức bất công, đem lại những giá trị tốt đẹp nhất cho con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của người đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa trở thành lẽ sống của các dân tộc yêu chuộng hòa bình, phát triển trên thế giới. Vào ngày thứ ba tuần tới, tức là ngày 6 tháng 9, lễ kỷ niệm 35 năm UNESCO có nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể ở Hà Nội với sự tham dự của Tổng Giám đốc UNESCO. Vào chiều nay, chương trình Hòa nhạc quốc gia Điều Còn Mãi đã trở lại với chủ đề Khát vọng Việt Nam, được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 từ Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là chương trình hòa nhạc thường niên được thực hiện đúng ngày Quốc khánh. Quý vị đang nghe tác phẩm Người về đem tới ngày vui, nhạc sĩ Trọng Bằng do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trình diễn. Tác phẩm dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Hơn 7 thập kỷ đã qua, nhưng mà thời khắc vô cùng ý nghĩa của cả dân tộc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khắc ghi sâu đậm trong trái tim của người Việt Nam. 12 năm qua, chương trình hòa nhạc Điều Còn Mãi đã thông qua âm nhạc để làm sống lại mốc son lịch sử trói lọi của dân tộc với những tác phẩm kinh điển trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh nội dung xuyên suốt là tình yêu quê hương, đất nước, một phần của hòa nhạc đã tôn vinh đội ngũ y bác sĩ, những người hùng trong cuộc chiến cam go chống dịch bệnh. 14 nhạc phẩm được lựa chọn, khơi dậy khát vọng lớn lao vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc. Phần tiếp theo của bản tin tối nay Đồng yên Nhật Bản và đồng bảng Anh rất giá kỷ lục so với đồng đô la Mỹ. Việt Nam đất nước của những người anh hùng kể cả trong thời chiến hay trong thời bình. Chiến công của họ để chúng ta được sống trong hòa bình và làm dạng danh non sông, đất nước. Vào cuối năm 2024, hộ gia đình và cá nhân nếu không phân loại rác hoặc là không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 500 ngàn cho đến 1 triệu đồng. Nhưng tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Bắc Ninh, từ cách đây 2 năm rồi, việc phân loại rác và xử lý rác đã trở thành thói quen và niềm vui mỗi ngày của người dân. Bà ơi, hôm nay có rác không? Cho em xin ít rác. Đấy. <laughs> Đã gần 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Ngọc và các hội viên hội phụ nữ thôn Phú Dư sáng nào cũng đi tuyên truyền dân làng phân loại rác và thu gom rác sinh hoạt. Các chị ờ, tuyên truyền ở trên đó, phân rác ra loại nào ra loại đấy. Trước kia, thôn Phú Dư cùng các thôn khác trong xã Quỳnh Phú ô nhiễm nặng. Từ lúc năm 2019 nó đầy như này, nó tràn nó tận đường đi. Gà chết, lợn chết, người ta cũng bút vào bao. Thì người ta không có ý thức là, là, là phân ra. Để giải quyết tình trạng quá tải rác sinh hoạt và ô nhiễm, các thành viên của hội phụ nữ thôn được chia thành các nhóm nhỏ, đi vận động phân loại rác và gom rác để tái chế. Cô ơi, hôm nay nhà mình có cố hả? Cơm thừa canh cận là những cái thứ mà phân hủy được cô cứ để kia để chiều cho lại gom nhá. Hòa cái này với nước. Từ năm 2020 đến nay, 87 lớp học đã được tổ chức tại huyện Gia Bình để hướng dẫn người dân cách làm chế phẩm vi sinh IMO. Dựa theo kinh nghiệm ủ lên men của cha ông từ xa xưa, những nguyên liệu sẵn có như chuối hoặc cám gạo sẽ được đem ủ với men rượu hoặc men vi sinh. Sau khoảng 18 ngày sẽ cho ra đời chế phẩm IMO tạo ra nhiều loại vi sinh vật giúp xử lý mùi hôi thối của rác sinh hoạt và biến chúng thành phân vi sinh hoặc thức ăn chăn nuôi. Bà con không phải mất tiền đi mua phân bón, không phải mất tiền đi mua thức ăn chăn nuôi nữa. Có làm như vậy thì bà con mới tự ý thức được rằng à là mình đang vứt rác đi, là mình đang vứt tiền đi. Từ lần làm chăn nuôi nó giảm cái chi phí phải được 30% cứ làm giúp mọi người rồi đi đi đâu cũng hướng dẫn rồi ai làm là đến ờ, bảo là cháu cho men các cụ già thì cháu cho ít cám <laughs> lúc nào cũng có ra trồng rau trồng quả thế nhưng mà ngày xưa chỉ đi mua đạm mua lân thế năm ngoái thì là tôi cũng học thì tôi cũng làm được mấy lần tưới rồi nhưng sinh trưởng tốt ô sạch sẽ nhiều đó không có mùi hôi thối thì rất không có ruồi bọ như trước rác thải sinh hoạt đã không còn là thứ bỏ đi và vô dụng người dân giờ đây đã và đang tận hưởng thành quả của việc kiên trì phân loại và xử lý rác. Hôm nay, các chuyến bay của Vietjet đã chào đón hành khách bằng các trang phục cách điệu mang hình ảnh quốc kỳ Việt Nam trên độ cao 10.000 mét Hành khách đã được tặng những món quà lưu niệm tràn ngập hình ảnh Việt Nam với mong muốn là cầu nối mang thế giới đến với Việt Nam và giới thiệu Việt Nam đến với bạn bè khắp nơi. Rất nhiều du khách vào ngày hôm nay cũng đã cùng với Vietjet và xe buýt mang màu sắc đỏ vàng đặc trưng tham quan các điểm đến tại thành phố Hồ Chí Minh như Dinh Độc Lập, Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức Bà hay Nhà hát thành phố. Thưa quý vị, đồng yên của Nhật Bản tiếp tục mất giá nhanh so với đồng đô la Mỹ, vượt qua mốc 140 yên đổi lấy 1 đô la Mỹ. Đây là mức thấp nhất trong vòng 24 năm qua. À, chúng tôi hiện đang kết nối với phóng viên Long Nguyễn, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản để tìm hiểu thêm về sự mất giá nhanh của đồng yên. À, xin chào anh Long Nguyễn ạ. Thưa anh, đồng yên mất giá thì à, có tác động như thế nào đến nền kinh tế Nhật Bản ạ? Vâng, trên thị trường ngoại hối Tokyo ngày mùng 2 tháng 9, tỷ giá của đồng yên so với đồng đô la Mỹ đạt mốc 140,08 yên đổi 1 đô la. Đây là mức giảm sâu nhất trong vòng 24 năm qua kể từ khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998. Sự mất giá quá nhanh của đồng yên đang gây quan ngại cho các nhà điều hành kinh tế vĩ mô của Nhật Bản. Thông thường thì khi đồng yên mất giá, xuất khẩu sẽ có lợi, nhưng hiện nay thì lợi thế này là không quá lớn khi nhiều doanh nghiệp đã dịch chuyển sản xuất ra nước ngoài trong khi đó, theo khảo sát của công ty tín dụng Tây Cốc Cự Databank, có đến 61% doanh nghiệp tại Nhật Bản cho rằng đồng yên mất giá quá nhanh đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của họ khi họ không thể phản ứng kịp với vấn đề chi phí nhập khẩu nguyên liệu tăng cao, đẩy chi phí sản xuất và giá cả hàng hóa tăng theo. Xin trở lại trường quay. Vâng, à, vậy chính phủ Nhật Bản sẽ có những biện pháp gì để có thể ngăn chặn những tác động này thưa anh? Vâng, trong cuộc họp báo ngày hôm nay thì Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki sunichi cho biết xu hướng mất giá quá nhanh của đồng yên là điều không mong muốn. Nhật Bản sẽ theo dõi sát sao tỷ giá của đồng yên. Ông Suzuki cũng cho biết Nhật Bản sẽ phối hợp với các nước G7 để thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo ổn định thị trường ngoại hối. Bên cạnh phối hợp chính sách với các nền kinh tế lớn khác thì có thể chính phủ Nhật Bản sẽ phải can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối bằng việc mua đồng yên bán đồng đô la Mỹ để chặn đứng đà giảm giá quá nhanh của đồng yên. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp cuối cùng mà Nhật Bản thực hiện nếu các biện pháp khác không mang lại hiệu quả. Lần gần nhất mà Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối là vào năm 2011. Xin trở lại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Long Nguyễn với những thông tin từ Nhật Bản. Không chỉ đồng yên của Nhật Bản bị rớt giá mạnh so với đồng đô la, nhiều đồng tiền khác cũng có chung xu hướng này. Diễn biến tỷ giá đô la Mỹ vào ngày hôm nay cho thấy chỉ số Dollar Index đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt trong đó có đồng euro, yên Nhật và bảng Anh đứng ở mức là 109,76 điểm tăng 0,98% so với phiên giao dịch trước. Đồng bảng Anh cũng bị trượt dốc mạnh. Đồng bảng Anh được ghi nhận mức giảm hàng tháng mạnh nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu vào năm 2016 với mức giảm là 4,5% trong tháng 8 vừa qua. Theo đó, một bảng Anh đổi 1,16 đô la Mỹ so với đồng euro đồng bảng Anh cũng giảm gần 3%. Bước vào ngày đầu tiên của tháng 9, đồng bảng Anh lại giảm thêm 0,3%. triển vọng xấu đi của nền kinh tế Anh khi mà cuộc khủng hoảng năng lượng giáng một đòn mạnh vào các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 sẽ thảo luận về đề xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc là áp mức trần đối với giá dầu của Nga. Các nhà lãnh đạo G7 cũng cân nhắc các lựa chọn khác, trong đó có việc cấm vận chuyển dầu mỏ của Nga. Phía Nga ngay lập tức đã có tuyên bố đáp trả cho động thái này. Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, kế hoạch áp đặt giới hạn giá dầu Nga của nhóm G7 là hoàn toàn vô lý và những nỗ lực can thiệp vào cơ chế thị trường của một ngành công nghiệp quan trọng như dầu mỏ sẽ dẫn đến sự mất ổn định, đe dọa thị trường dầu mỏ và có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng an ninh năng lượng toàn cầu. Ông Novak khẳng định, Nga không hợp tác với điều khoản phi thị trường và sẽ ngừng cung cấp dầu và các sản phẩm từ dầu đối với các quốc gia áp giá trần lên năng lượng Nga. Hiện các nhà sản xuất dầu của Nga thì đang chuẩn bị cho lệnh cấm vận dầu mỏ sắp tới của EU, dự kiến có hiệu lực vào tháng 12 nhưng họ vẫn có kế hoạch duy trì mức sản lượng hiện tại. Ở thời điểm này, Nga đang bơm nhiều dầu nhất có thể trong khả năng sản xuất và bán ra của mình và sản lượng có thể được nâng lên theo nhu cầu thị trường. Hiện doanh thu xuất khẩu của Nga từ dầu và các sản phẩm dầu mỏ lên tới khoảng 20 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Nhật Linh, Phó viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc đang bị phong tỏa ở những mức độ khác nhau trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng tăng, cùng với những yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn xã hội nghiêm ngặt để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mới nhất thì nước này đã phong tỏa cả thành phố Thành Đô với 21 triệu dân. Thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên 21 triệu dân bị phong tỏa chặt, quản lý khép kín như thành phố Thượng Hải từ chiều ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9. Tất cả người dân ở trong nhà mỗi ngày sẽ được lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic một lần. Mỗi gia đình một ngày chỉ được cử một người đi mua nhu yếu phẩm. Chỉ những trường hợp điều trị bệnh hay lý do đặc biệt khác mới được ra ngoài khi được Ủy ban khu phố cho phép. Nhân viên các công ty được phép làm việc ở nhà. Các quán xá phải đóng cửa, trừ siêu thị, nhà thuốc, các dịch vụ công cộng. Phương tiện công cộng hoạt động hạn chế. Thành đô với nhiều tập đoàn đa quốc gia như Toyota, Volkswagen, Ford Con đang là tâm điểm dịch hàng đầu ở Trung Quốc. Từ giữa tháng 8 đến nay, thành đô ghi nhận gần 1.000 ca với hơn 20 chuỗi lây nhiễm. Hàng chục triệu người ở các thành phố trọng điểm về kinh tế xuất khẩu cũng bị phong tỏa hay quản lý nghiêm ngặt như Thâm Quyến, Thiên Tân, Quảng Châu, Thạch Gia Trang, Đại Liên, ảnh hưởng đến phục hồi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Phong tỏa được các tỉnh thành triển khai quyết liệt từ 3 đến 7 ngày. Nguy cơ dịch bùng phát ngày càng lớn vì đang vào thời điểm năm học mới kỳ nghỉ quốc khánh một tuần từ đầu tháng 10. Ngăn chặn dịch đang là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trước kỳ đại hội đảng dự kiến vào giữa tháng 10 này. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã đưa ra khuyến nghị sử dụng hai loại vaccine mới của hãng Pfizer-BioNTech và Moderna được điều chỉnh để chống lại các biến thể của Omicron là mũi tăng cường. Theo đó, thì hai loại vaccine mới này sẽ phòng chống được cả virus SARS-CoV-2 chủng gốc cũng như là các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron. Ở trong đó thì vaccine của Pfizer-BioNTech được khuyến nghị tiêm cho những người từ 12 tuổi trở lên và vaccine của Moderna dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Theo CDC, thì các vaccine này có thể giúp khôi phục khả năng bảo vệ đã suy giảm theo thời gian kể từ lần tiêm chủng trước, đồng thời tạo khả năng bảo vệ tốt hơn trước các biến thể mới. Dù đang dịp nghỉ lễ, thế nhưng à, trong ngày vừa qua vẫn có gần 74.000 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm tại 18 tỉnh, thành phố, góp phần nâng diện bao phủ các mũi tiêm. À, trong đó thì mũi một cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã đạt sấp xỉ là 85%. À, tuy nhiên thì nơi có tỷ lệ tiêm còn thấp như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay là Đà Nẵng thì số liệu vẫn chưa thay đổi so với ngày trước đó. Về việc tiêm mũi nhắc lại thì trong số địa phương gần như đã hoàn thành mũi 3, có Bắc Giang là tỉnh đã đạt độ bao phủ cao cho tất cả các nhóm, gồm cả mũi 4 và hai mũi cơ bản dành cho trẻ em. Kính thưa quý vị, đất nước đã trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ để ngày hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình. Có người ví rằng Việt Nam là đất nước của những anh hùng. Vâng, à, trong suốt à, gần à, trong suốt gần của thế kỷ 20 thì à, từ những thanh niên bình dị, họ đã bước vào cuộc trường chinh giành độc lập tự do của Tổ quốc mà không hẹn ngày trở về. Và khi giờ đây tóc đã pha xương thì họ vẫn thầm lặng đóng góp cho đất nước và là điểm tựa vững chắc cho thế hệ hôm nay. Anh cầu ra chẳng, giặc bắn quẩy tay, anh chặt phăng mây, mình anh ngồi súng, anh cầu sợi quá, được bác hồ khen anh được nêu tên anh hùng quân đội thế là... bước ra từ sử sách đây là anh hùng la văn cầu người chặt đứt cánh tay bị thương phá tan đồn địch Năm 1952, ông được vinh dự là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cánh tay của tôi lùm rằm, thì tôi chỉ còn cắt là chặt đi. Nhưng bản thân mà mình chặt cũng được thế và nhờ đồng chí tiểu đội trưởng nông văn phiêu chặt súng chiến đấu đến sột máu cuối cùng trái tim còn thập còn chiến đấu ở tuổi 75, họa sĩ Lê Duy Ứng vẫn miệt mài sáng tác nghệ thuật. Trong số những sáng tác của ông có tác phẩm Bức chân dung bác Hồ được vẽ trong lúc bị thương nặng nhất. Ông đã vẽ bằng máu của mình. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng và tôi ghi đầm dòng chữ lại ánh sáng niềm tin, con nguyện dân người tuổi thanh xuân ký à, tế rất cẩn thận và gấp vào tuổi ngược cả trái tim mình và ngất đi không biết gì nữa ý chí quật cường lòng yêu nước đã khiến thanh xuân của thế hệ đi trước gắn với những điều không tưởng Câu chuyện về những dân quân chỉ nặng 42 kg, vác hai hòm đạn nặng 98 kg, tiếp tế cho bộ đội của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vượt qua những giới hạn bình thường của con người. Đang đi cày ngoài đồng, nhưng mà thấy địch đến báo động là anh phải bỏ cày bừa đó mà ra chiến đấu trai gái thì ra trận địa lấy ngụy trang đào công sự cho pháo kéo vào khi thế hồi bây giờ các cháu không hình dung được đâu chiến tranh qua đi những người anh hùng về với đời thường họ là những người ông người bà nhân hậu và là những người hàng xóm quanh ta nhưng những năm tháng tuổi trẻ nơi chiến trường với họ luôn là những năm tháng tự hào. Dù có những cái lúc vết thương lúc nhức nhói nhưng mà chúng không bao giờ chúng tôi không bao giờ kêu ca phản nàn mà đó là một cái điều tự hào chúng tôi được một phần đối với tổ quốc đối với nhân dân bảo vệ và gìn giữ đất nước không cho một kẻ địch nào xâm phạm vùng trời vùng biển vùng đất của Việt Nam tôi tin rằng con cháu sẽ bảo vệ được em ơi em đất nước là máu xương của mình phải biết gắn bó san sẻ phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở làm nên đất nước muôn đời trong bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm à, dù ra đời trong những năm chiến tranh chống Mỹ đầy ác liệt thì vẫn thật đúng với tinh thần tuổi trẻ giữa thời bình ngày hôm nay đó là tinh thần dấn thân và công hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh xương máu của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước. Vâng và có rất nhiều những tấm gương anh hùng giữa thời bình như vậy, họ sẵn sàng chọn hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên của người dân. Câu chuyện về ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cách đây một tháng chính là minh chứng cho những công hiến thầm lặng mà cao cả của những người trẻ hôm nay. Ngày 1 tháng 8, một ngày bình yên với biết bao người. Ngày làm nhiệm vụ bình thường lại là ngày mà một đội trưởng nhiệt huyết trách nhiệm, một thượng úy 25 tuổi giàu tình cảm và một hạ sĩ 19 tuổi còn trong mình bao ước mơ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy. Ra đi, mãi không về. Nghe được tin thì lúc đó là chưa tin đến khi vào mà để gọi là nhận mặt con gọi mẹ là chết nặng Thì cứ xoa mặt của tay vào mặt con thế này Lúc ấy biết là con mình mất rồi Đã một tháng kể từ khi ngôi nhà này vắng bóng người con, người chồng, người bố Bên con hơn 40 năm cuộc đời Bà Thủy, mẹ của liệt sĩ Đặng Anh Quân vẫn từng giờ nhớ những bữa cơm, nhớ những khi con trai đi làm về. Cô là cô bán hàng nước, những ngày nào mà cô anh mà không đi trực ấy sáng ngày ra anh ngủ dậy anh phải ẩn cho cô xe hàng ra ăn cơm nước xong ra trông hàng cho cô vẫn bán hàng cho cô cũng nhớ chứ nén nỗi đau đớn tột cùng thế nhưng những ký ức về anh quân một người lính đội trưởng trách nhiệm quên thân mình vì nước vì dân đến người chồng thương yêu gia đình dù đôi khi có những thiệt thòi vẫn làm chị Huyền vợ anh rơi nước mắt khi nghĩ về bản thân họ cũng có những cái dằn vặt vì là họ không được như người khác họ cũng phải không thể mà toàn tấm lo cho gia đình được và cái trách nhiệm công việc thì lúc nào là cũng hàng đầu còn ở căn nhà tập thể nhỏ này những kỷ vật còn lại vẫn nhắc nhớ chị Hạnh mẹ của liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc về cậu con trai 19 tuổi hiếu thảo không ngại sông pha không bao giờ mẹ nghĩ rằng con có thể làm được cái việc như thế nóng bức một cái sự ừ, nó đầy dẫy nguy hiểm à mà bạn ấy làm được một cái việc như thế thì nói thật sự là mẹ cũng rất là tự hào dẫu có đớn đau mất mát những người mẹ người vợ người thân của các anh hùng đều hiểu rằng sự hy sinh của các anh cho người dân được sống sẽ không bị lãng quên những cái buổi đi chữa cháy đêm mà tất cả các anh em đói quá đi vào một quán phở ăn người thì đen nhẻm mặt mũi chân tay đen nhẻm nhưng khi đứng dậy thì có một bác bác ấy đã thanh toán tiền rồi bác ấy bảo là mà hôm nay là mời mời tất cả các chiến sĩ ừ, chiến sĩ đã ừ, cứu giúp nhân dân anh ấy đã có một cuộc ừ, sự nghiệp rất là rực rỡ anh đã cháy hết mình cho công việc đấy và anh ấy ra đi cũng rất là vẻ vang mẹ cảm ơn con đã đến với cuộc đời của mẹ mẹ cũng rất là tự hào cuộc sống vẫn tiếp diễn sự bình yên của người dân vẫn đang được âm thầm bảo vệ bởi những người chiến sĩ công an. Thời nào cũng có anh hùng và họ chính là những anh hùng trong thời bình. Vâng, và có một điều rất là đặc biệt giống như một mạch ngầm bền bỉ qua thời gian. Đó là dù ở thời chiến hay thời bình thì những người anh hùng ấy vẫn viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, vẫn sẵn sàng dấn thân và hy sinh, lặng thầm cống hiến. Bởi vì đối với họ, đó là niềm tự hào, với Tổ quốc, với nhân dân. Vâng. Kính thưa quý vị, cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của đất nước Việt Nam, đó cũng là biểu tượng, là niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. Lá cờ, biểu tượng của sự đoàn kết, là tinh thần dân tộc truyền từ đời này sang đời khác. Hình ảnh từ cuộc sống ngày hôm nay là câu chuyện về gia đình may theo cờ Tổ quốc ở Thường Tín, Hà Nội. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối nay của Đài truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt quý vị. mình làm thế nào mà mình theo bắt từ đây xuống mà xuống đến cái góc này là phải bắt được làm sao bắt được chéo để cái ngôi sao nó tách được hình của năm cánh đây là không phải là màu khác nhau mà nó thể hiện ánh tối ánh sáng mình theo nó phải canh chỉ thì bên này nhìn nó một khác mà bên này nhìn nó một khác lần đi ra thăm lăng bác dắt các cháu các con thì cũng nói và rất là tự hào và đây là lá cờ này là bản thân bà với lại gia đình bác Nhung ngoài kia là sẽ tự tay cầm kim thêu được những lá cờ được tung bay ở những cái nơi sang trọng như thế này là mình lại cảm thấy là trong lòng rất là rưng rưng và nhớ đến bác cũng như là các anh hùng trình ngày hôm nay sẽ có Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu kéo đại kỳ mừng Quốc Khánh 2 tháng 9 Truy xét vụ đổ trộm hơn 70 tấn chất thải nguy hại ra môi trường Trà Vinh triệt phá điểm đá gà qua mạng trong quán cà phê Xe khách tuyến thành phố Hồ Chí Minh Bình Thuận loại 46 chỗ nhồi nhét 71 hành khách Quý khán giả đang theo dõi chương trình Sa lộ thông tin, phát sóng vào lúc 18 giờ mỗi ngày trên BTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Thưa quý vị, chào mừng lễ quốc khánh